Xin chào 500 anh em đam mê bài bịp quay trở lại với kênh YouTube của điện tử điều khiển nghe nhìn Tuân Macao. Thì à, thưa anh em, thị trường bài bịp hiện nay đang có rất là nhiều dòng sản phẩm hỗ trợ anh em chơi bài bịp với các bộ môn như liêng, ba cây, bài cào rồi sâm lốc phỏng. Thì à, sản phẩm nào là cao cấp nhất? Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm cao cấp nhất để chơi à, bài lá, chơi các bộ môn đó chính là cái dòng sản phẩm à, <coughs> mang tên là máy đánh bài đây thưa anh em trên màn hình của anh em đây là một cái uh, mẫu máy đánh bài cao cấp nhất của năm 2021 nha anh em đấy thưa anh em nhìn này à, mang tên là CVK 600 thì à, thưa anh em mẫu mã này thì giống hệt điện thoại iPhone 8 Plus đấy, cao cấp hàng 11 anh em mang một con iPhone 8 Plus ra đây anh em soi thì mình cũng đảm bảo với anh em luôn là con này không khác gì một con iPhone 8 Plus cả đấy, anh em nhìn cũng hai mắt camera đấy, anh em nhìn này. về hình thức bên ngoài thì không khác gì uh, con iPhone 8 Plus <clears throat> để chơi được con máy đánh bài này à, đầu tiên anh em cần phải đưa được bài vào anh em phải đưa được bộ bài mã vạch này vào Đấy. đây là những cái bộ bài mã vạch nhưng mà nhìn thì không khác gì bài bình thường cả không khác gì bài chợ mình có thể mở ra cho anh em xem bao test cho anh em thoải mái Đấy, anh em này bài thì anh em có test kiểm tra thoải mái mắt thường không bao giờ nhìn được lột xé kiểm tra ok hết Đấy. nhìn không khác gì bài chợ bình thường đúng không ạ ngoài cái mẫu bài ca xanh này này bên uh, ờ, Tuân Macau còn cung cấp rất là nhiều dòng sản phẩm khác uh, như là bài uh, rồng vàng rồng đỏ rồi uh, bài kim cương nói chung là bài chợ có mẫu bài nào thì bên mình đều có mẫu bài đó nhé khi anh em mua máy anh em sẽ được tặng kèm theo uh, một cây bài nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm đấy, một cây bài này một uh, tai nghe một hộp pin đấy thì uh, anh em chỉ cần ấn đăng ký kênh thôi là những cái khuyến mại đấy sẽ là của anh em à, bây giờ mình sẽ test qua con máy này mình sẽ chơi thử con máy này cho anh em xem cho anh em cảm nhận được cái sự hiệu quả của nó Đấy. để vào được chơi thì anh em yên tâm chỉ có một cái mã với cái mã đăng nhập này chỉ anh em biết Đấy. nên anh em ờ, người ta có mượn máy anh em để nghe gọi nhắn tin thì anh em cũng không cần phải lo lắng vấn đề đấy anh em hoàn toàn có thể ờ, cho người ta mượn thoải mái đây mình sẽ chơi thử bộ môn uh, liêng cho anh em xem nhé với bộ môn liêng ừ. thì mình sẽ cái nào cũng được bình thường khi chơi ấy, thì anh em sẽ sử dụng tai nghe siêu nhỏ đây này chế độ cài này các chế độ cài này gần như là mặc định hết rồi anh em chỉ việc uh, chơi thôi Đấy. các chế độ cài này thì uh, mình sẽ hướng dẫn sơ qua anh em thì anh em sẽ biết cách cài thôi đây anh em chỉ chú ý cho mình cái quan trọng nhất chính là chỗ chọn số người chơi này mã chơi và chế độ âm thanh ba cái đấy thôi còn tất cả các cái khác gần như là mặc định để kết nối với con máy này thì à, mình có những cái dòng sản phẩm như là ví soi bài này à, đồng hồ soi bài thắt lưng soi bài và rất nhiều dòng sản phẩm khác sạc soi bài thì à, anh em để biết chi tiết về từng dòng sản phẩm đó anh em có thể kết bạn với mình qua Zalo 084417 để biết thêm chi tiết hoặc là anh em có thể alo trực tiếp cho mình nhé ừ, theo hotline trên màn hình à, còn à, anh em cũng có thể đến đăng ký kênh khi anh em ấn đăng ký kênh thì mình sẽ làm review từng cái dòng sản phẩm kết nối với con điện thoại này thì anh em nhớ ấn đăng ký kênh để nhận được thông báo và biết được các dòng sản phẩm mà cả bạc bịp kết nối với điện thoại nhé đây mình sẽ để chế độ loa ngoài cho tất cả các anh em đều nghe được bốn nhà chơi nhé ok anh em nhìn này cam hồng ngoại này cọc quét rất là rộng nha anh em con này à, vừa quét xa vừa quét rộng báo lại nhanh 4, 4. Đó, chỉ cần đặt bài thôi là báo với những cái bộ bài mã vạch như thế này này cho anh em xem này báo rất nhanh và chuẩn xác bốn nhà chơi đúng không ạ 4, 4, 4, 4. cầm bài trên tay nó báo luôn rất khác biệt với những dòng máy giá rẻ dòng máy cao cấp nó rất là đặc biệt Đấy, 4 lá này mình chơi cho anh em xem máy báo 4 anh em đảo đi 4 lá 3 này 4 này Đấy. chia bài từ anh em mình là nhà làm cái luôn là nhà to nhất số luôn không, số không, số không, số không. anh em thấy không ạ 9 điểm anh em thấy thế nào 9 này kể nhà này cũng 9 đúng không ạ anh em nhìn xem 9 điểm của mình hơn cả sơn đấy anh em yên tâm hoàn toàn là cái vấn đề sơn với màu là nó sẽ báo rất là chuẩn dù là bằng điểm thì cũng hơn chất số 0 số 0 số 0 tiếp tục test cho anh em vài ván nữa cho anh em hoàn toàn yên tâm đảm bảo với anh em là đánh 100 ván chuẩn cả 100 đây cầm bài trên tay cũng báo này khoảng cách này rất là xa cái này rơi vào khoảng hai gang tay của mình thì nó cũng khoảng ờ, tầm 60 phân đấy anh em ạ tầm 60 phân đổ lên nó báo được đến khoảng 80 phân đấy <clears throat> ra xa hơn thì màn hình video của anh em không nhìn thấy được rồi đấy đảo đi hai lá đúng không ạ chia tiếp này Đấy, liêng 678 luôn báo rất chuẩn đúng không ạ rồi đang chơi tự nhiên có thêm đang chơi mà anh em có thêm một người vào nữa thì anh em phải làm thế nào Đấy. thêm một người hoặc bớt một người thì anh em không phải cần phải vào cài đặt lại mà mình sẽ chỉnh trực tiếp từ cái nút âm lượng anh em chỉ cần ấn tăng âm lượng là tăng người chơi giảm âm lượng là giảm người chơi năm nhà chơi này Đấy, mình ấn tăng âm lượng thì nó sẽ tăng và ấn giảm âm lượng đi này Đấy. giờ mình sẽ để năm nhà chơi báo cho anh em xem báo bao nhiêu nhà cũng được anh em nhé 5 nhà 10 nhà 15 nhà đều có thể báo được giờ là năm nhà chơi này máy báo rất là ok anh em có gì thắc mắc không hiểu khi xem video thì anh em có thể comment trực tiếp xuống phía bên dưới nha ba ba máy báo ba đúng không ạ một hai ba số không số không số không số không số không năm nhà chơi này anh em nhìn này nhà mình 9 điểm này 9 điểm này nhà này 8 điểm này đấy 7 điểm này 7 điểm này đấy đây là một cái ván ăn tiền anh em nhìn này các nhà đều rất là điểm rất là to đúng không ạ nhưng anh em điểm to nhất 9 điểm anh em có thể ờ, test trực tiếp ờ, hàng này nhé bên mình có hai cơ sở một là bến xe mỹ đình hai là bến xe miền đông anh em có thể lên trực tiếp cơ sở để test hàng test thoải mái luôn này, anh em nhìn rất là chuẩn Đấy, chỉ cần đưa qua thôi là đánh được không số không số không số không số không số không số không số không xuống ngân sập cơ đánh lại cái ván này cho anh em nhé lẫn một con joker vào à cầm bài này rất nhanh đúng không ạ một hai 3 4 5 Đấy, chỉ cần đảo như thế thôi số 0 số 0 số 0 Đó, anh em số 0 số 0 8 điểm to nhất luôn số 0 số 0 số 0 số 0 Đấy, anh em rất là thấy rất là ok đúng không ạ thì đấy sơ qua về con máy như thế còn chi tiết thì anh em cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại nhé Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào anh em.